chào dạ, anh em hôm nay à, tiếp tục hành trình à, vào à, rừng ở vào uh, nặng mùa hè cá rất là nhiều luôn đó đã quay quay hôm nay là anh em ờ, đúng là nhịp sống miền đông luôn này tỉnh vâng, nào cũng có vâng, luôn vâng. tỉnh nào tỉnh nào tỉnh bình định Đà Nẵng. Đà Nẵng. đảng né Phú yên hả còn thằng nào nữa thằng quán ngựa nữa con ngựa con bình không à con quán bình thằng con ngựa ra luôn ra luôn hả à thằng này ở mỹ <laughs> Mũi Hả? Mũi Lên trên chứ đừng vô đem mũi cái Đây Mũi uh, à, mắc khén Mũi tiêu rừng Và đây Quả chanh siêu to khổng lồ <laughs> Quả chanh siêu to khổng lồ luôn các bạn à? Wow Đây ốp gia vị để à, chuẩn bị nướng gà đặt vô cả nó me ngon này cái cái nước nào mà đưa vịt nướng đó con gà đi kiểm là me hay sao thiên nga thiên nga à muôn sao lưng này đó một tiếng là được đấy ăn đi ăn mà mà gãi muốn này như bông dao đem lên đó nước ở đây là cực kỳ à, lạnh luôn nên phải để nguyên đó để nguyên đó không thôi lên chuột trối nên phải à, ngâm ngâm cho nó lạnh để đá chăng lên trên nè uh, cá bụng nhiều thôi thấy móng đớp đớp đớp mà ừ. xài mấy cái kẹt ra mà mà, mà nhang lửa đấy nở nở nở đó gì? Có không? Tên chui. Tên chui gì? hết Chưa gặp à? Chưa gặp. Đi vào đêm mà. Nó cứ để ý mà mình gặp. Đến lọc muộn rồi, còn mình qua tỉnh được không? Đây, món vịt quay Bắc Kinh. Quả kính luôn. Để thử mông này. 35 trước đi. Hành trình đi uh, kiếm rau rừng để uh, bổ sung uh, ờ, chất xanh chất sơ. Wow, chết mẹ được hỏi mua biết Chết luôn á. Hả? Được hỏi mua à? Có cho tôi đi ăn củ cuối công rồi đó mà Rồi đó, là xong đó Wow Quá mạc Ui trời ơi Mặt quá Wow ô mạc quá các bạn ngồi lại lên nước này có hồi mua ngồi đây nướng nữa nè à, có có có mung vớt can can can mỹ quá không lục ừ. mơ không lục người mỹ mơ cỡ năm người như mỹ thôi có hồi mua ngồi đây đây này ngồi đây sửa như này ngồi đây sửa hơn này ngồi lùi có mệt hả bơi cũng được còn cầm dép nữa vượt sông giới thiệu các bạn đây là cây môn à, mông thục đây. trong à, đông y gọi là thiếu niên kiêng còn uh, có tác dụng như thế nào thì các bạn vào google để gõ giải thích cũng ngà anh em uh, đang tìm uh, rau rừng vẻ đâu cá mẹ mẹ à mẹ là ngon rồi đó men à ui men này câu rồi luôn mẹ này mà có cá nhỏ nhỏ nữa hả chụp đem lưỡi luôn thanh niên à, thử ném mẹ đá vào cái kết này. sao me chua vậy à. <laughs> mẹ chua thì, thì đúng rồi chua. đúng rồi <laughs> đó cho lần này ăn coi cho giảm cân đi me chua mới nói chua không mày chua chua cái nghe ừ. lạ ta chua dữ ta ừ lá ở chua không ô khi chưa mới diện mà tao quên bầm nụ rồi <laughs> quên quay trời ơi thật cười quay cái bụng quay cái bụng á diễn lại diễn lại diễn lại ôi ôi em quay mình cứ ơi để tôi đấy sao sao wow chuẩn bị à, làm món gan nấu làm me đây coi anh anh này đây chính là nhân vật đi à, lấy ông mà bị phu mặt đấy nó này chính nó dính cái xấu lần dính cái xấu dính luôn lên đường ngon luôn cái này là cây là rừng ngoài dịch lâm không rồi ừ. vịt quay bắc kinh <laughs> quay lâm không miếng cò nhìn đúng lắm cái đẹp Đấy, có hộp đây à, là món à, đầu tiên cả lẩu gai à, sóc tỏi Đây, cả lầu gái à, xề khô đó các bạn sóc tỏi lên nhức nát xuất sắc luôn bị tôm á thanh niên à, vừa đi kiểm uh, lá ngũ gia bi đây cái thì đúng, đúng bài luôn á ngũ gia bi ngũ gia bi mà ngũ a vô là ngũ ly bi ngũ ly bi đúng không ừ Đâu, mà tôi nghệ thuật mẹ không chắc. Để cũng đi bài chất Camera không phụ gì hết. Các thanh niên à, thử ăn chanh khổng lồ và cái kết. ừ. ngọt ấy thơm đây đây ngọt lên ngồi đây lên trên người đó đang đứt cả kệ lẩu gai uh, ờ, sashimi rau rừng em chụp bếp rồi lọc gì mà ngồi cá chưa to không lô à chua bấy đô phải tiếp chặn lên nè Tôi đi tới. Ờ. Đây là có món. Ê, cảm em á. đủ uh, à, gần đủ các tỉnh à, miền Trung Quảng Nam nữa con Trị Quảng Nam đâu có con Trị ta có con Nam này <laughs> đô đô đồng hơn nước à là cái muối à, con nóng đây thầy má à. sẽ sẽ cả con một ký chứ dùng sậy teo là nó nó chơi <laughs> nhiều con nhiều con ký đó nhiều con ký sậy teo luôn ừ, ăn là răng á sậy thao là bẻ mình làm một đêm bóc mà ăn sáu con á ừ. Ừ, sống rồi mà sậy khô đấy á muốn chua ăn sậy khỏi quá chua ăn chặt chặt thơm lạ nên là thơm cái này là trong ờ, thuốc bắc là có rồi đấy y ngủ giá bi đấy lên ăn vô lần ngủ bi trời nấu luôn rồi dạ, ừ. cái này dòng cây trong cành đấy có mười mười mười vừa hớp lắm ăn là ngủ luôn rồi tôi biết nó bạc bằng tại thôi thì xếp làm gì ừ thằng dai mà ăn à. to thì ăn to đó vô cả đi vô đi anh béo lại gần nhà mi mà cho đi về nhà mi không ấy về thì không có anh thì thôi để tí lên dốc mà mà sáng lên hai thằng chạy xe lên cái bữa mà chạy cái đi là phải phải leo đi à? chắc chạy là phải kỹ phải kiểu núi này hơn hai chục kỹ mày mày ừ. ở vì mình nói rồi mà chắc là tục luôn liên tục lưu ra ngoài rồi vậy mà thấy bữa rồi anh đi là bữa kiểu trước đi lấy ống mà bị mặc ờ, ống đổng phu nước nước nước nước đó ông này đây ông này ông từ bờ biển đây là món gà nấu là me me rừng rồi thôi Đấy đó, người đó là hai bên gần nữa thì wow. ăn cái xóm thôi lên năm ừ, mười đi sáu tám mười mười mười mười lên xe lên xe lên xe vừa mình đến xanh xanh tiếp tục là cái hộp mì ờ, tôm cái hộp ờ, muống vóc dạ trời trời mau nữa ngay qua mi con hem à con ừ, rạng đi con thôi mình đây không chơi cái đi được không được à, anh đang à, đi tìm rau rừng và cày kệt đây bị uh, à, con sen uh, hụt máu đây ăn quên xây đâu rồi ông vắt đấy anh lên xe kìa lâu rồi cũng thầy phật đồng phong trào vậy sẽ xăng đổ xăng ở đây xe xăng đi xe đồ đi lên dốc sợ thùng chưa chưa của anh chắc quạt đây mọn vịt quay luôn ô oh. đó chọt chọt để cho nó chín đều luôn uh. lên rồi phóng lên đây liền phóng lên ở đây rồi quá ngon luôn móc là, là, là 75 75 hay 75 76 rồi lên 75 đá số ở đây lên tầm 75 không không 75 mới giải phóng 76 nó mới lên 76 mới lên bữa nào đêm đêm, đêm là đi lặn đủ hôm nay chứ đi lặn lòng mà đêm á riêng đi mà nhiều mà đêm này đây là thật quả sau một giờ 30 phút nước em làm lại có biển biển chứ có biển ấy con con vịt mà còn nghiêng cái cầu quê là lại có biển còn ấy <laughs> nóng à nóng nóng anh anh nóng mô mà nóng như thế nóng nói chung là nóng nóng nóng chấm ớt mà chết nó như thế đây chắc là mũi nó cắn chết bà luôn đây không có cái à, mũi sắp tuổi là có của quần chụp quần thằng giận lúc lúc mà sập sập tối luôn quả ngon luôn các bạn dạ dạ và vâng, vâng, vâng. hơi chứ nữa thôi đi thôi nướng tiếp hơi chứ nữa hai cốt chị không là cái bộ hai cốt cái này cốt rồi tiếp tục vô xe vô xe tiếp tục bà con ơi được uh... tao thằng luôn buổi thằng có treo ấy trẻ này là cái tre quả đẹp luôn á bạc rơi à, thì bơi thì bơi này ai thua là lo bia ai về ừ, ập chọn là lo mối đó để đem lau sau đó để để tắm đi viên là cái đường có đường, đường kiếm đông đúng không không đường đường mà đi qua kim lam là cầu cầu bạch thố ừ. còn mà đường cắt qua sông sông hương á là cầu trước là cầu tàu cầu sao cầu sao cầm tôm tôm cua thôi ờ, đừng tôm cua tôm cua vậy chưa thấy mua bơi quá ờ. lắm ui trời trời trời xa môi môi môi đây này cái tiền lạng rồi chết lạng cá rồi đi với cái bóc đi đừng lo lạng tươi nặng đi có đồ lạng không cha làm bên nào rồi lần thêm không nữa hả ừ cơ thủ luôn đấy bắt tay đi tuyệt vời tuyệt vời tay mình ngon tuyệt vời Sao này Vinh đi còn tăng Các bạn ơi, các băng ơi. Tao vẫn đới rồi hai tăng. Quê đó, quê đó là lạnh cá biển rồi. Tới môn bác. Nhưng cái xong cái này đâm nữa. Túi này để lại. Các băng like, share, subscribe Mà nhớ comment là ờ, tôi dắt đi từ nơi tới chỗ luôn Nhớ subscribe, nhớ subscribe Like, subscribe Đà Nẵng FC một ba, một ba, một ba à võ bình định ba chấm một ba chấm một cái à. <laughs> lá này là ngón này ừ. ừ. thành ăn là ngon ăn à, ngón ăn là ngon ngon xuống bếp là ngon rồi ờ, vừa rồi vừa rồi bây ăn là ngón đi ông rồi rồi ông mua mặt là bây giờ đó ngày xưa là có ăn mì à. chị mì hôm nay có như cái đầu tóc là hiểu thôi cái mặt ý chọc luôn chị mì giờ ăn mì à mình chơi đẹp ăn tuần lá ngón mà mình đây mình nói cho mà nghe nữa khổ à ngầm mà nghe ăn à? <laughs> đang ngầm mà nghe đang suy nghĩ ăn đi ngầm mà nghe đánh có he mà nhộm không <laughs> qua trên đó thôi đừng qua dưới này nghe ủa sao vậy sao vậy đừng qua dưới thôi, khổ thế nha lần ăn qua gì khổ nguyên giải miền trung tây nguyên cái này miền trung cái này chấm cái này tôi chăm cái chị chăm đây giống đây bọn quê không con ngựa ăn mì tôm đậu à... ăn không món vọt món thục à, tên mà đặt đảo qua bên này uhm, ngon ngon ngon ngon mi ăn cái gì ngon yểm yểm quá ừ. xa quá xa quá xa ừ. thôi mình vô đi chứ mình cứ vô vô đây là một hai ba vô hai ba vô hai ba mi kêu chắc đấy <laughs> cầm hai bàn nuốt video của chúng tôi kết thúc tại đây rồi tạm biệt vâng. quý vị và các bạn hẹn gặp lại video tiếp theo có gì chọc hồi